Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Viettech 88 Từ lối trong series phóng sự tư vấn bán hàng người thật việc thật của Viettech 88 Hôm nay mình xin phép được chia sẻ hình ảnh của chị uh, Nga và gửi lời cảm ơn chị đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Viettech 88 Chị Nga đang cần tìm một chiếc máy làm công việc văn phòng và yêu cầu của chị là càng mỏng nhẹ càng tốt Sau khi xem và trải nghiệm thử một số mẫu máy tại Viettech 88 cùng với sự tư vấn nhiệt tình của các bạn chuyên viên bán hàng Chị đã quyết định chọn chiếc MacBook Air 11,6 inch md 741 đời 2014. Thay mặt cho Viettel 8, xin cảm ơn chị Nga đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Viettel 8, một trong đơn vị cung cấp laptop cao cấp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúc chị có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt. Sau đây, mình xin được giới thiệu qua một chút với các bạn về chiếc MacBook Air md 741 này. Với thiết kế sang trọng, được làm từ nhôm nguyên khối, chỉ với khối lượng chỉ hơn 1 kg giúp máy trở nên thật sang trọng và đầy tinh tế. Tuy rất mỏng nhẹ nhưng vẫn tạo được sự chắc chắn. Màn hình có độ phân giải 1366 x 768 pixel. Cùng với đó được trang bị công nghệ IPS với góc nhìn rộng cho độ hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực. Bàn phím có khoảng cách rộng giúp việc thao tác trên máy thoải mái và dễ dàng. Còn nói về trách bát của chiếc máy này thì thực sự không thể chê điểm nào được khi nó cực kỳ nhạy và mượt. Nếu để xếp hạng thì nó số 2 thì không ai là số 1 cả. Máy được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối với một cổng kết nối Thunderbolt, e hai cổng kết nối USB 3.0 và một cổng tai nghe 3.5. Xét được cấu hình và hiệu năng của máy, máy được sử dụng chip Intel Core i5 1.4 GHz, một thanh RAM DDR3 4GB, ổ cứng SD 128GB, kèm theo đó là một card graphics 5000 giúp máy có thể xử lý được nhiều tác vụ mà không bị giật lag. Và nó cũng hỗ trợ việc tiêu thụ điện năng một cách tối ưu nhất. Về thời lượng pin của máy,